Xin chào tất cả các bạn Ngày hôm nay công nghệ tiến mạnh.com sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm mới nhất về cái dòng định vị GPS Dòng định vị GPS nhà mình trước đây đó chính là có cái dòng mới và cao cấp đó chính là cái sản phẩm L16S này thì trước đây dòng định vị này là một trong những dòng rất là nhiều người yêu ái về cái sử dụng cũng như là cái cách sử dụng và cái hiệu quả nó mang lại đến cho tất cả các bạn là thứ nhất là định vị chuẩn xác cái thứ hai là nó có chức năng đi kèm là rất nhiều những chức năng nghe lén và thứ tư là siêu nhỏ và có nam châm để nó có thể dính vào những vật phẩm có kim loại là nó dính dính chắc ở đấy và cái độ pin của nó rất là trâu và bền đấy, từ 3 đến 5 ngày là nó mới phải hết pin các bạn sẽ phải sạc pin một lần cũng là như các bạn không muốn sạc pin thì các bạn có thể sử dụng cắm trực tiếp vào cái bình ắc quy chúng ta để chúng ta có sử dụng lâu dài đấy, trong hàng tháng hàng ờ, năm liền các bạn nhé và ấy, cập nhật mới nhất đó chính là cái dòng dòng cái định vị GPS này ấy, mới ra mắt đó chính là cái sản phẩm thiết bị định vị L21 ở thiết bị định vị L21 này là một trong những thiết bị định vị cao cấp nhất hiện nay trong cái năm 2019 và cửa hàng nhà tôi ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn thứ nhất là cách sử dụng của nó thứ hai là giới thiệu về những cái công dụng cũng như là cấu hình của thiết bị định vị L19 này bởi vì nó là một trong những dòng cao cấp nhất hiện nay rồi đấy, chúng tôi đấy, luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất và hiện lại cao cấp nhất đến cho tất cả các bạn để các bạn có thể sử dụng nó mang lại những cái mục đích cũng như là những cái hiệu quả cá nhân riêng tư cho mỗi người của chúng ta đây thì đầu tiên đấy, tôi mở hộp sản phẩm ra đây đó chính là cái thiết bị định vị L19 đây các bạn nhé thiết bị định vị L19 này thì đầu tiên này nó có một cái miếng lâm châm đằng sau miếng nam châm này nó có thể dính chắc vào được cái phần kim loại của chúng ta thứ nhất là dính siêu chắc đấy, cực kỳ chắc thứ hai là loại này nó có thể chống nước lên đến khả năng 100% các bạn ngâm nước hay là các bạn đi đường mưa thoải mái không hề lo sợ rằng cái thiết bị của chúng ta sẽ bị hỏng hóc các bạn nhé Đấy, và cái cách sử dụng của nó thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái thiết bị định vị L19 này các bạn nhé và chúng ta sẽ xem qua những cái à, phụ kiện đi kèm theo đó chính là thứ nhất là một cái khay một cái nhíp gắp sim này thứ hai đó chính là cái dây cắm sạc cái dây cắm sạc này để chúng ta có thể sạc pin được cái thiết bị nhất thiết bị của chúng ta sử dụng được pin 3 à, ngày chạy liên tục Đấy, định vị L19 của chúng ta có thể vừa định vị vừa nghe được âm thanh trực tiếp từ xa qua chính điện thoại di động của chúng ta Đấy, kiểm soát được thứ nhất là kiểm soát được con cái chúng ta thứ hai là trong những cuộc hôn nhân chúng ta đang đa nghi rằng ấy chuyện tình vợ chồng của chúng ta không được ổn định các bạn sẽ sử dụng những dòng định vị này các bạn có thể theo dõi và giám sát được ấy, đi đâu làm gì hay là các bạn xem được cái lịch trình di chuyển của người khác đi lại trong ngày hôm nay ấy, rất là dễ dàng và đơn giản thì dòng này định vị là chuẩn xác 100% các bạn nhé nên là các bạn yên tâm đấy, dòng này nó sẽ có rất nhiều những chức năng đấy, tự động tìm đến vị trí của thiết bị định vị tự động đấy, tìm ra cho chúng ta một cái con đường gần nhất để chúng ta tìm đến nó và dòng này thì nó rất nhiều những tính năng khác thì ngay sau đây sẽ giới thiệu cho bạn cách để bạn có thể đấy, lắp đặt và cũng như là sử dụng nó bạn nhé ở đầu tiên này nó sẽ có một cái khe khe cắm chúng ta sẽ tháo ra này đấy, chúng ta sẽ mở lắp ra trong cái khe cắm này nó sẽ có 3 phần thứ nhất là phần chúng ta gắn sim gắn sim các bạn nhé và dòng thứ hai ở bên phải đó chính là cái nút để chúng ta thể bật và tắt được sản phẩm còn về cái nút cái rắc cuối cùng là chúng ta có thể cắm sạc pin được trực tiếp Đấy, sạc pin các bạn nhé và chúng ta có thể liên kết được vào bình ắc quy ô tô xe máy đều được hết các bạn nhé Thế đầu tiên các bạn muốn sử dụng sẽ chuẩn bị cho tôi đó chính là một cái sim Đấy, tất cả dòng mạng 3G Đấy, dòng Viettel, Mobi hay là Vina đều có thể sử dụng được hết các bạn nhé các bạn gắn sim vào cho tôi này cái đầu tiên là các bạn gắn sim vào đây cái nhíp này sẽ giúp cho chúng ta là khi chúng ta lắp nhầm đầu sim và chúng ta có thể gắp ra và chúng ta lại nắp quay trở lại cho nó đúng với cái đầu sim của nó các bạn nhé các bạn chỉ việc nhấn xuống Đấy, khi các bạn nhấn thành công thì nó sẽ giữ yên ở bên trong các bạn nhé Đấy, và thiết bị chúng ta đã được gắn thành công này các bạn này Đấy, sim đã được gắn vào trong đây các bạn nhé đó, và khi chúng ta đã gắn sim thành công thì chúng ta sẽ bật cái thiết bị của chúng ta lên Đấy, các bạn muốn bật thì các bạn sẽ bấm vào cái nút này đây là chính là nút bật tắt các bạn nhé các bạn chỉ việc giữ trong vòng 3 giây này giữ 3 giây và các bạn thả đây ra thôi Đấy, rồi các bạn thả đây ra này lập tức này một cái đèn nó sẽ được nháy lên Đấy, khi nháy này đó các bạn đã được bật thành công thành công rồi các bạn nhé đây này, đó các bạn đã bật thành công rồi và về phần à, bên đai của nó này sẽ có một cái dòng mã số dòng mã số này sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta có thể đăng nhập được vào cái thiết bị để chúng ta có thể định vị được cái vị trí lưu ý là các bạn nên chụp hình cái uh, mã số này lại hoặc là các bạn lưu dãy mã số này lại cho tôi các bạn nhé đây này à, chúng ta để chúng ta có thể biết được cái thiết bị chúng ta đã bật thành công hay chưa thì uh, phần trên cái mặt của nó sẽ có một cái nút này chúng ta sẽ bấm vào đấy, chúng ta bấm vào đèn xanh là bật và đèn đỏ là chưa bật các bạn nhé đây đèn xanh này hiện tại tôi đã bật thành công rồi này đấy, khi các bạn bật xong rồi các bạn sẽ đậy lại đấy, cái lắp ngụy trang của nó lại là ok các bạn nhé và đấy, chúng ta muốn định vị xem định vị thì chúng ta chỉ việc đấy, cầm điện thoại chúng ta lên này sử dụng được tất cả trên những cái dòng mẫu mã điện thoại như là điện thoại Samsung, Oppo, iPhone à, những dòng điện thoại nào dòng điện thoại thông minh cảm ứng các bạn đều có thể sử dụng được hết các bạn nhé các bạn vào App Store và tải cho tôi một cái ứng dụng tên của đó đó chính là Finmi các bạn nhé đây đó chính là ứng dụng các bạn cần tải này chúng ta tìm kiếm và tải ứng dụng về đây các bạn nhé đây là giao diện của ứng dụng này khi chúng ta tải thành công thì chúng ta sẽ vào ứng dụng Finmi đây đây đó chính là cái dãy mã số của nó này mã số của nó đây các bạn nhé các bạn nhập đúng cái dãy mã số này cho tôi lên cái phần à, ID là được và password thì tôi xin lưu ý là sẽ bảo mật cái password cho các bạn khi nào các bạn mua hàng tôi sẽ cung cấp mật khẩu để cho các bạn có thể đăng nhập vào đây các bạn xong thì các bạn chỉ việc nhấn login các bạn nhấn login và đăng nhập đây rồi chính là trên cái giao diện màn hình của nó và các bạn đăng nhập thành công đây các bạn chỉ còn vào phần list tracking này là các bạn xem được cái vị trí trực tiếp của cái định vị đang ở nơi nào và thứ hai đó chính là phần historical đó chính là cái phần mềm lịch trình đi lại di chuyển trong ngày của thiết bị hoặc là trong tuần các bạn có thể xem lại từ một tuần đổ về các bạn nhé còn về cái phần gel fancy này là các bạn có thể đánh dấu được cái vị trí của chúng ta Đấy, ờ, chúng ta đánh dấu được tối đa lên đến 4.000 mét các bạn nhé Đấy, các bạn đánh dấu này khi nào thiết bị đi khỏi ra vòng tròn đánh dấu của chúng ta là nó sẽ báo về điện thoại cho chúng ta để chúng ta có thể biết và chúng ta theo dõi được các bạn nhé rất là đơn giản đây khi bạn muốn xem hình ảnh trực muốn xem vị trí trực tiếp này các bạn vào phần nip Tracking này đây các bạn nhé Đấy, hiện rõ cho chúng ta cái địa điểm đang ở nơi đâu Đấy, báo cho chúng ta đó chính là đường Nguyễn Xiển Hà Nội này và hai thiết bị của chúng ta thứ nhất là cái đèn màu xanh đó chính là cái thiết bị còn cái chấm xanh đó chính là cái điện thoại của chúng ta điều khiển này các bạn này Đấy, hiện rõ vị trí nhà Đấy, không bao giờ có chuyện sai lệch được về cái định vị này các bạn nhé Đấy, cứ 15 giây nó sẽ reset vị trí một lần cho chúng ta hay là chúng ta có thể bật được vệ tinh lên này để chúng ta có thể xem rõ ràng hơn này đây các bạn nhé đó các bạn để bật vệ tinh lên và xem được vị trí rất là rõ đó và à, nó cao cấp ở cái dòng định vị này đó chính là có cái chức năng tự động tìm đến cái vị trí của cái thiết bị định vị này ví dụ các bạn muốn tìm đến thì các bạn chỉ việc bấm vào cái mũi tên màu đỏ này bấm vào Đấy, nó sẽ lập tức chuyển sang cái bản đồ cho chúng ta đây khi chúng ta đang ở cùng một vị trí thì nó sẽ không không thể cung cấp đường đi cho chúng ta bởi vì hai vị trí nó đang ở cùng một cái địa điểm các bạn nhé Đấy, địa điểm vị trí thì là chuẩn xác 100% không hề có cái độ sai sai lệch gì về cái định vị GPS L19 này các bạn nhé đó rất là đơn giản thôi và khi chúng ta muốn xem lại cái lịch trình di chuyển thì chúng ta chỉ bấm quay lại này và chúng ta sẽ vào phần history này đây là trong ngày này. ngày hôm qua này tuần này này hay là cái thời gian chúng ta xem được các bạn bấm xem rồi lập tức này nó hiện lên cho chúng ta những cái mũi tiền đỏ này là những địa điểm đã tạm dừng hay là đã ở trong ngày hôm nay đây các bạn nhé đó vào lúc 9 giờ 22 phút này ngày bao nhiêu này mùng 5 tháng 9 2019 này hiện rõ địa điểm số ngày giờ nào đứng tại đâu đó và cũng như là rất nhiều chức năng vào về phần setting nữa thứ nhất là chúng ta có thể cài đặt cái số điện thoại để nó sẽ báo về cho chúng ta đấy chúng ta phải cài đặt ba số điện thoại là nhiều nhất gọn nhá. đây ví dụ đây phần này SOS number setting là chúng ta sẽ bấm cài đặt cái số điện thoại làm chủ nhân của thiết bị gọn nhá. nhé Đấy, lập tức có những cái chuyển động chuyển động gì nó sẽ báo hết về điện thoại cho chúng ta chúng ta chỉ được nhấn OK thì nó chờ trong vòng một một uh, ờ, 10 đến 15 giây nó sẽ cài đặt thành công đây là chính là phần app shop này phần này thì là nó sẽ tự động tự động nó sẽ báo rung khi mà chúng ta đã đánh dấu cái vị trí Đấy, khoanh tròn cái vị trí đó rồi à, khi nào nó ra khỏi cái vị trí nó sẽ báo rung về lại chúng ta hoặc là phần telephone gọi điện này gọi điện thì là các bạn sẽ bật chức năng này lên thì nó sẽ gọi điện trực tiếp về điện thoại cho chúng ta để chúng ta phải biết được các bạn nhé đó rất là đơn giản sử dụng cái ứng cái chữ cái định vị L19 này đó toàn bộ chức năng cũng như là công dụng đấy, hoàn toàn chúng ta chỉ việc đấy, bấm một vài thao tác là chúng ta có thể xem được cách sử dụng rất là dễ và đơn giản và các bạn có thể xem được cái phần trăm pin của nó pin của nó này đó còn 27 phần trăm hiện rõ chúng ta đấy, online là đang hoạt động các bạn nhé đó còn khi các bạn muốn nghe được cái âm thanh trực tiếp thì các bạn chỉ việc gọi điện trực tiếp vào cái ờ, chiếc định vị L19 này cho các bạn thử qua phần nam châm nó này dính siêu chắc các bạn nhé đấy, nam châm này khi bạn dính ở đâu thì lập tức nó sẽ dính giữ nguyên ở đấy không hề kể của chúng ta đi đường sóc nó cũng không làm nó rơi được các bạn nhé đó thì vừa rồi tôi đã giới thiệu đến các bạn đó chính là cái thiết bị định vị cao cấp N19 này thì các bạn nào có nhu cầu cần được tư vấn về sản phẩm hay là cần được tư vấn mua hàng các bạn có thể liên hệ cho tôi qua hai số điện thoại 0983 773333 và 0963 773 666 cửa hàng nhà mình nhận giao hàng toàn quốc bảo hành miễn phí và tư vấn 24 24 Đấy, video này tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của tôi